bạn thường tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, không chịu tiếp thu góp ý của người khác. Bên cạnh đó, dù là người có vị thế cao đi nữa, hãy chú ý hơn khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhức móc nhiều. Hôm nay là ngày 11 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực,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 bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng khiến người khác nghĩ mình giả tạo. Mộc khắc thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chứng rất đơn giản. Cả hai đều cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề và thông cảm cho nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hữu giúp sức, người tuổi dần có đầu óc nhanh nhạy, và điều đó phát huy tác dụng đặc biệt khi giải quyết các công việc khó khăn, học búa. Bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp. Quan hệ xã giao của bản mệnh rất hài hòa, bạn được mọi người yêu mến vì có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai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 Khi đối diện với hoàn cảnh trên, có thể bạn sẽ cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Song cùng với đó, bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mọi người lại cảm thấy không thuyết phục. Một khắc thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia, dù là vợ chồng nhưng chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia. Hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tý thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi tỵ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Đây chính là điều giúp vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong tương lai. Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới, bạn không còn bị động nữa mà dần chủ động hơn nếu có thiện cảm với người khác. Bạn biết rằng mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó đến với mình. Đáng tiếc, trên phương diện sự nghiệp, kiếp tài lại cho thấy bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bản mệnh không nên quá cứng đầu cứng cổ, hãy bình tĩnh trao đổi thì mới mong đạt được sự thống nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ hai này, tương phá cảnh báo người tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu, vào ngày hôm nay. Dù bản mệnh có đang dư giả đi chăng nữa mà chi tiêu phung phí thì sớm muộn gì, cũng nhanh chóng trắng túi thôi. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc, chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Trước mắt, bạn cứ hãy giữ kỹ tiền trong túi,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 bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn. Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai, hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều hay từ người ấy. Tuy nhiên, mộc khắc thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc nên thường thiếu quan tâm đến gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng mái ấm,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 Người tuổi dậu vốn là người nhạy bén và giỏi ứng biến, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp và lắng nghe ý kiến của bất cứ ai. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý, tuy nhiên, nếu đã tìm được nửa kia phù hợp, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với người khác, đừng để bản thân xa ngã. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ,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 con người không có ai hoàn hảo, bạn chớ nên kén cá chọn canh, hãy có cái nhìn tích cực hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác. Chính quan nâng đỡ giúp sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến triển khả quan. Hãy giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có mục tiêu hướng tới rõ ràng, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi.